chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi các video của GOSO TV Và hôm nay là khoảng 5 à, giờ chiều thứ bảy hàng tuần Chúng tôi nói về năng lượng mặt trời Và tuần trước ở đây chúng tôi nói về cực quang Nhưng mà ngày hôm nay tuần này chúng tôi sẽ nói về năng lượng mặt trời Đây là năng lượng bức xạ ánh sáng nhiệt từ mặt trời được khai thác từ ờ, bởi con người từ thời cổ đại rồi và bằng cách sử dụng một loại công nghệ phát triển hơn bao giờ hết thì bức xạ mặt trời thì cùng với tài nguyên thứ cấp của các năng lượng mặt trời cũng như với sức gió và sức sóng sức nước và sinh khối thì làm thành hầu hết năng lượng tái tạo có sẵn trên trái đất thì chỉ có một phần rất nhỏ của năng lượng mặt trời có sẵn được sử dụng thôi còn về điện mặt trời nghĩa là điện phát dựa lên vào động cơ điện và pin quang điện mà sử dụng năng lượng mặt trời chỉ bị giới hạn bởi sự khéo léo của con người. Một phần danh sách các ứng dụng mặt trời sưởi ấm không gian và làm mát thông qua kiến trúc năng lượng mặt trời, qua trưng cất nước uống và khử trùng, chiếu sáng bằng ánh sáng ban ngày, nước nóng và năng lượng mặt trời, nấu ăn bằng năng lượng mặt trời và quá trình nhiệt độ cao cho quá trình công nghiệp Couples. Để thu được năng lượng mặt trời thì cách phổ biến nhất là sử dụng tấm năng lượng mặt trời. Đấy, Công nghệ năng lượng mặt trời được mô tả rộng rãi như là một cái năng lượng mặt trời thụ động. Năng lượng mặt trời thụ động tùy ờ, thuộc vào cách chúng nắm bắt thì chuyển đổi và phân khối năng lượng mặt trời. Và kỹ thuật năng lượng mặt trời thì ờ, hoạt động gồm có tấm quang điện và năng lượng mặt trời nhiệt thu và khai thác năng lượng. Kỹ thuật ờ, năng lượng mặt trời thụ động thì bao gồm các hướng định hướng về một tòa nhà về phía mặt trời thì lựa chọn vật liệu có khối lượng nhiệt thuận lợi hoặc là tạo ờ, tại tài sản ánh sáng phân tán và thiết kế không gian lưu thông không khí tự nhiên đầu tiên chúng ta sẽ nói đến năng lượng từ mặt trời trái đất đã nhận được 174 W của bức xạ mặt trời đến sự phơi nắng ở phía trên không khí khoảng 30% đã được phản xạ trở lại không gian trong khi phần còn lại được hấp thụ bởi các ờ, đám mây và đại dương mà vùng đất ờ, phổ của ánh sáng năng lượng mặt trời ở bề mặt trái đất là chủ yếu lây lan qua nhìn thấy được và cận hồng ngoại phạm vi với một vai nhỏ trong các cận tử ngoại bề mặt trái đất biển và không khí đều ờ, hấp thụ bức xạ mặt trời và điều này làm tăng nhiệt độ của chúng thì không khí ấm có chứa một cái lượng nước bốc hơi từ các đại dương tăng lên gây ra lưu thông không trong khí quyển hoặc đối lưu khi mà không khí đạt đến một độ cao mà nơi nhiệt độ thấp nơi mà hơi nước ngưng tụ thành mây mưa trên bề mặt trái đất ấy, thì hoàn thành chu kỳ nước tiêm mẩn nhiệt năng lượng tụ khuếch đại tối ưu và sản xuất hiện tượng à, khí quyển như là gió này cơn bão và chống cơn bão ánh sáng mặt trời hấp thụ bởi các đại dương vào giữ bề mặt trung bình là nhiệt 14 độ C bằng cách là quang hợp cây xanh quyển năng lượng mặt trời vào năng hóa học trong đó sản xuất thực phẩm gỗ và sinh khối từ nguyên liệu có nguồn gốc hóa thành tổng số năng lượng trên mặt trời hấp thụ ở trên bầu khí quyển đại dương của trái đất và vùng đất là khoảng 3 triệu 850 nghìn EG mỗi năm Smith trích dẫn có một cái hấp thụ năng lượng mặt trời của khoảng 122 PW và nhân con số này với bằng số dây mà bằng trong một năm sản lượng là 3 triệu 850.000 EC trong năm 2002 đây là năng lượng mặt trời trong một giờ mà đã so với thế giới được sử dụng trong một năm ngày lưu trữ bằng ngày 26 tháng 9 năm 2007 rep đèn năng lượng mặt trời có tính phí trong ngày và ánh sáng lúc hoàng hôn thì là một cảnh tượng khá phổ biến theo dọc lối đi Đó. mặc dù ánh sáng ban ngày tiết kiệm một thời gian quảng cáo thì có thể là sử dụng ánh sáng năng mặt trời thì để có thể tiết kiệm năng lượng và những cứu gần đây thì nó được hạn chế và báo cáo uh, kết quả trái ngược nhau một số nhà nghiên cứu báo cáo tiết kiệm nhưng chúng giống như trong thấy là không có hiệu lực hoặc thậm chí bị lỗ đặc biệt là xăng tiêu thụ khi đưa vào tài khoản sử dụng điện bị ảnh hưởng rất nhiều bởi khí hậu địa lý và kinh tế làm cho nó có thể trải qua các khái quát từ các nghiên cứu đơn lẻ còn về nhiệt mặt trời thì công nghệ nhiệt mặt trời được sử dụng cho đun nước nóng sưởi ấm không gian và làm mát không gian và quá trình sinh nhiệt đầu tiên là chúng ta phải nói đến nước nóng hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời sử dụng ờ, ánh sáng mặt trời để làm nóng nước trong vĩ độ địa lý thấp dưới 40 độ từ 60 70 phần trăm nước sử dụng nóng với nhiệt độ lên đến 60 độ C và được cung cấp bởi ờ, hệ thống sưởi ấm mặt trời cái loại phổ biến nhất của máy là ờ, nước nóng năng lượng mặt trời là được ờ, sơ tán thu ống 44% và thu gom tấm phính tấm kính khoảng 34% thường được sử dụng trong các bình nước nóng trong nước và tấm thu thông qua trắng nhựa 21% sử dụng chủ yếu để làm nóng hoặc bể bơi Đến năm 2007 thì tổng công suất lắp đặt của hệ thống năng lượng mặt trời là khoảng 154 GW Trung Quốc đi đầu trong việc triển khai của họ đối với 70 GW đã được cài đặt. Năm 2006 và đặt mục tiêu dài hạn là 210 GW vào năm 2020. Israel và quần đảo sip là các nhà lãnh đạo quân đầu trong việc sử dụng các hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời với hơn 90% hộ gia đình sử dụng. Tại Mỹ và Canada, Úc làm nóng bể bơi thì cũng là ưu thế của nóng năng lượng mặt trời với công suất lắp đặt là 18 GW vào năm 2005 tiếp theo thì chúng ta nói đến hệ thống sưởi ấm mà làm mát và thông gió tại Mỹ thì hệ thống sưởi ấm thông gió mà làm điều hòa thông khí HVAC chiếm 30% tức là 4,65 EG năng lượng mà nó sử dụng cho các tòa nhà thương mại và gần 50% tức là 10,1 EG năng lượng trong các tòa nhà dân cư công nghệ sưởi ấm làm mát thông gió năng lượng mặt trời để có thể sử dụng để bù đắp trong một phần năng lượng này nhiệt khối là vật lý bất kỳ có thể sử dụng trong ờ, lưu trữ nhiệt nóng từ mặt trời trong trường hợp mà năng lượng mặt trời các vật liệu nhiệt khối phổ biến bao gồm là đá xi măng và nước chúng đã được sử dụng trong lịch sử ở vùng khí hậu khô hạn và khu vực ôn đới để giữ các mát các tòa nhà bằng hấp thụ năng lượng mặt trời vào ban ngày và bức xạ nhiệt để ăn lưu trữ không khí mát vào ban đêm tuy nhiên chúng có thể được sử dụng trong vùng ôn đới lạnh để duy trì sự ấm áp và kích thích của vị trí nhiệt phối vào uh, phụ thuộc vào điều kiện khí hậu chiếu sáng bằng ánh sáng ban ngày và bóng râm khi mà kết hợp đúng cách thì nhiệt khối duy trì nhiệt độ không gian trong một phạm vi thoải mái và làm sự giảm sự cần thiết để sưởi ấm phụ trợ và thiết bị làm mát một khối năng lượng một ống khói năng lượng mặt trời hoặc là ống khói nhiệt trong bối cảnh này ấy, là một hệ thống thông gió năng lượng mặt trời thụ động gồm một trực thẳng đứng và kết nối nội thất và ngoại thất của một tòa nhà. Do sự nóng lên của ống khói thì không khí bên trong được đun nóng gây ra một áp rác kéo dài thông không khí thông qua tòa nhà. Hiệu suất có thể được cải thiện bằng cách sử dụng một cái kính hoặc là vật liệu nhiệt khối theo cách uh, trước bắt trước của nhà kính. Dụng lá cây và thực vật đã được duy trì như một phương tiện để kiểm soát năng lượng mặt trời hoặc sưởi ấm làm mát. Khi trồng ở phía nam của một tòa nhà, lá của chúng cung cấp bóng mát trong mùa hè, trong khi mà các cành cụ cho phép à, ánh sáng đi trong mùa đông. Kể từ trần, cây bụi lá tạo ra bóng râm ấy 1 phần 3 đến 1 phần 2 bức xạ của mặt trời. Nó có thể sự cân bằng lợi ích giữa bóng mát mùa hè và mất mát tương ứng sưởi ấm mùa đông trong khí hậu với tải làm nóng đáng kể cây rụng không nên được trồng ở phía nam của một tòa nhà bởi vì nó sẽ can thiệp bởi vì có tính sẵn năng lượng mặt trời mùa đông tuy nhiên chúng có thể sử dụng ở phía đông hoặc phía tây để có thể cung cấp một mức độ bóng mát của mùa hè mà không làm ảnh hưởng đến tăng năng lượng mặt trời vào mùa đông còn về cách xử lý nước ấy, thì trưng cất năng lượng mặt trời thì có thể sử dụng làm cho mặn và nước lợ uống được đầu tiên ví dụ đầu tiên là trong số này là bởi vì nhà kính giả thuật kim thuật để thế kỷ 16 Ả Rập ấy dự án trưng cất năng lượng mặt trời quy mô lớn đầu tiên được xây dựng vào năm 1872 tại thị trấn khai thác mỏ Las Sinas của Chile và nhà máy trong khu vực mà thu được mặt trời là 4.700 m2 để có thể sử dụng lên đến 22.700 L thì mỗi ngày thì có thể hoạt động 40 năm và các nhà thiết kế trưng cất thì có thể bao gồm dốc đơn hoặc là dốc đuôi hay là kiểu nhà kính thẳng đứng hình nón hấp thụ ngược bắc nhiều và nhiều ảnh hưởng casting này thì có thể làm ờ, có thể hoạt động ờ, trong cơ chế thụ động tích cực hoặc line steel giúp đôi là kinh ừ, kế bao gồm cho công dụng gia đình hoặc có phi tập trung trong khi các đơn vị đã làm ảnh hưởng tích cực thì phù hợp hơn cho các ứng dụng quy mô lớn còn khử trùng nước năng lượng mặt trời Sodis liên quan đến việc phơi ánh sáng qua cái chai lửa ferret lens Teveret PET ấy, đổ đầy nước dưới ánh sáng mặt trời trong vài giờ trong thời gian phơi sáng nhau tùy thuộc vào thời tiết và khí hậu từ tối thiểu đến là 6 giờ đến 2 ngày trong điều kiện hoàn toàn u ám. Đó là điều của Tổ chức Y tế Thế giới như là một phương pháp khả thi cho xử lý nước hộ gia đình và lưu trữ an toàn. Hơn 2 triệu người ở các nước đang phát triển sử dụng phương pháp này đối với à, nước uống hàng ngày của họ. Năng lượng mặt trời có thể sử dụng trong một ao nước ổn định để điều trị nước thải mà không có hóa chất điện hoặc điện một lợi thế môi trường rằng đảm bảo rằng tảo phát triển trong ao như vậy thì ờ, và tiêu thụ carbon dioxide trong quang hợp mặc dù tảo có thể sản xuất hóa chất độc hại làm cho các nước không thể sử dụng được đó tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nói đến là nấu ăn bếp năng lượng mặt trời sử dụng ánh sáng năng lượng mặt trời để nấu nướng làm khó và khử làm khô và khử trùng chúng có thể được à, nhóm thành ba loại lớn bếp hộp bếp tắm và bếp phản xạ bếp năng lượng mặt trời đơn giản nhất là bếp đầu tiên được xây dựng bởi Hadas Kuhl vào năm 1767 bếp hộp cơ bản thì bao gồm một thùng cách nhiệt mà có đậy nắp trong suốt nó có thể sử dụng nhiều hiệu sử dụng hiệu quả bầu trời u ám một phần và thường sẽ đạt đến nhiệt độ 90 đến 150 độ C. Bếp sử dụng một tấm phản chiếu ánh sáng mặt trời trực tiếp và một thùng chứa cách nhiệt đến à, nhiệt độ cho sánh với bếp hộp và bếp phản xạ sử dụng các hình học như chung tập trung như là đĩa, máng, gương, fenest để tập trung ánh sáng vào một bộ chứa nấu ăn. Các bếp này thì có đạt nhiệt độ đến 315 độ C và cao hơn nhưng yêu cầu ánh sáng trực tiếp để hoạt động đúng và được thay đổi vị trí để theo dõi mặt trời bát năng lượng mặt trời ấy, là một công nghệ tập trung cho sự uh, ờ, dụng các bếp lăng ở mặt trời ở Auro tại Auroglin Pondicherry Ấn Độ nơi mà một bộ phản xạ hình cầu tập trung ánh sáng dọc theo đường thẳng vuông góc nội thấp và các hình cầu bề mặt và một hệ thống điều khiển máy tính trong bộ di chuyển nhận để giao nhau đường này. Hơi nước được sản xuất trong bộ nhận diện ở nhiệt độ đạt 150 độ C và sau đó được sử dụng cho quá trình ờ, nhiệt trong nhà bếp. Là một bộ phản xạ phát triển bởi Wolfgang Kepler vào năm 1986 đã được sử dụng nhiều trong nhà bếp và năng lượng mặt trời. Bộ phản xạ Kepler là các đĩa parabol parabol kết hợp với khía cạnh của đáy và tập trung năng lượng theo dõi cực ấy, để được sử dụng theo dõi trong quá trình hàng ngày của độ cong và phản xạ điều chỉnh trong góc tới của ánh sáng mặt trời những bộ phản xạ này có thể đạt tới 450 đến 650 độ C và có một điểm tiêu cự nhất định đơn giản của việc nấu ăn trong hệ thống phản xạ của Scepter thì lớn nhất tại Aburo Rajasthan Ấn Độ thì có khả năng nấu tới 35.000 suất ăn mỗi ngày. Trong năm 2008 thì hơn 2.000 lò nấu tại Smapler đã được xây dựng trên toàn thế giới. Còn về nhiệt quy trình tiếp theo công nghệ năng lượng mặt trời tập trung nhờ đĩa parabol này thì máng và phản xạ Doppler để có thể cung cấp cho quá trình ờ, cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp một hệ thống thương mại đầu tiên là dự án tổng số năng lượng mặt trời STEP ở Sandra, Georgia, Mỹ. Một khu vực của 114 đĩa Brabon cung cấp cho 50% các quá trình làm nóng điều hòa không khí và yêu cầu điện cho một nhà máy không sản sản xuất quần áo. Hệ thống à, này à, phát kết nối lưới điện cung cấp 400 kW diện cộng với năng lượng dưới dạng hơi nước 401 kW và 468 kW nước lạnh và có một à, tải trọng lưu trữ cao điểm trong một giờ nhiệt. Ao bay hơi là các trạm cạn chung tập trung rắn chất rắn hòa tan thông qua bay hơi. Việc sử dụng các à, ao bốc hơi để có thể nhận được muối từ nước biển là một trong những tương ứng lâu đời nhất của năng lượng mặt trời có thể sử dụng ừ, hiện đại bao gồm các ờ, giải pháp nước muối tập trung sử dụng trong khai thác mỏ ngấm và các loại chất rắn hòa tan từ các dòng thải các dòng ờ, quần áo như là crash shorts và giá đỡ bao gồm làm khô quần áo thông qua bay hơi gió và ánh sáng mặt trời thông qua không có điện hoặc là khi tiêu thụ tại một số bang của Mỹ khi mà pháp luật bảo vệ quần quyền khô quần áo thu không trắng men lộ UTC thường được sử dụng với à, mặt và ánh nắng mặt trời được sử dụng à, để sấy khô thông khí, thông gió. UTCS có thể làm tăng nhiệt độ đến 22 độ C và cung cấp nhiệt độ cho cửa hàng là 40 đến 50 độ C. Thời gian hoàn vốn ngắn người thu gom lộ từ 3 đến 12 năm và làm cho họ giải pháp thay thế hiệu quả chi phí hơn thì các ờ, hệ thống thu nhập bằng kính đến năm 2003 thì hơn 80 hệ thống một khu vực ờ, đạt 35.000 mét vuông và được cài đặt trên toàn thế giới bao gồm sỏ 850 860 mét vuông tại thu tại Costa Rica và được sử dụng để làm khô hạn hết ờ, cà phê là 1.300 mét khối thu tại Colombo, Ấn Độ và được sử dụng để làm khô cúc vạn thọ tiếp theo là chúng ta nói đến điện mặt trời đây chính là một chuyển đổi ánh sáng từ mặt trời thành điện hóa trực tiếp thành các năng lượng quang điện PV và hoặc gián tiếp làm sử dụng điện mặt trời tập trung CSP hệ thống CSP là sử dụng ống kính gương hoặc các theo dõi để tập trung một cái cục rộng lớn của ánh sáng mặt trời vào một chùm nhỏ PV chuyển ánh sáng thành dòng điện thành bằng cách sử dụng hiệu ứng quang điện các nhà máy CSP thương mại được phát triển đầu tiên năm 1880 và lắp đặt CFP CES 354 MW là nhà máy mặt trời lớn nhất thế giới và nằm ở sa mạc Forest của California. Lay các nhà máy um, CSP lớn khác bao gồm nhà máy điện Soluia 150 MW và nhà máy điện mặt trời Asanson 1.100 MW 100 MW cả hai ở Tây Ban Nha số 97 MW nhà máy quang điện Saria Canada là nhà máy quang điện lớn nhất thế giới điện mặt trời tập trung chúng ta cũng xem tiếp theo các hệ thống điện mặt trời tập trung CSP sử dụng ống kính gương và các hệ thống theo dõi để tập trung một cái khu vực rộng lớn của ánh sáng mặt trời vào một cái chùm nhỏ nhiệt tập trung sau đó được hình thành được sử dụng như là nguồn năng lượng cho cả một nhà máy thông thường và một loạt các công nghiệp tập trung tồn tại phát triển lớn nhất là nhà máng parabol tập trung ờ, phản xạ tuyến tính Fresnel và đĩa steering và các ờ, tháp điện mặt trời kỹ thuật khác nhau được sử dụng để theo dõi mặt trời và tập trung ánh sáng trong tất cả các hệ thống này là một chất lỏng làm việc được làm nóng bởi ánh sáng mặt trời tập trung và sau đó được ờ, để phát để lưu trữ năng lượng tiếp theo là chúng tôi nói đến pin quang điện pin mặt trời hay là pin ờ, quang điện PV là tế bào năng lượng mặt trời là một thiết bị chuyển đổi ánh sáng thành dòng điện bằng cách sử dụng hiệu ứng quang điện và các tế bào năng lượng mặt trời đầu tiên được xây dựng bởi Charles Prit trong năm 1880 Năm 1931 thì một kỹ sư người Đức tiến sĩ Bruno Lanz đã phát triển một tế bào bằng hình ảnh bằng cách giả sử cellulua ở ờ, một cái vị trí ở oxit đồng mặc dù tế bào cellulium mà nguyên mẫu chuyển được ít hơn 1% ánh sáng thành tế thành điện năng cả hai là Ernst Werner và von ờ, Sprenian đều nhận ra tầm quan trọng phát hiện sau này sau công trình của Russell O2 trong ờ, những năm 1940 ấy, thì các nhà nghiên cứu Graham Wilson, Kevin Coulter và Rarin Chapin thì ờ, đã tạo ra năng lượng mặt trời bằng silicon vào năm 1954 và những tế bào năng lượng mặt trời ban đầu có giá 286 đô la Mỹ và mỗi watt đạt hiệu suất từ 4,5 đến 6%. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói đến hóa học năng lượng mặt trời quá trình hóa học năng lượng mặt trời có thể sử dụng năng lượng mặt trời để dẫn dắt các phản ứng hóa học và các quá trình này đã bù đắp năng lượng mà nếu không sẽ phải đến từ nguồn nguyên liệu hóa thạch và cũng thể chuyển đổi năng lượng mặt trời thành nhiên liệu tiểu mãn điều kiện thỏa mãn điều kiện lưu trữ và vận chuyển năng lượng mặt trời thường gây ra các phản ứng khoa học có thể được chia thành nhiệt hóa hoặc quang hóa một loạt nhiên liệu được sản xuất bởi quang hợp nhân tạo xúc tác hóa à, đa học đa điện tử mà liên quan trong việc đưa ra các ờ, năng lượng như là carbon như là methanol từ giảm lượng khí carbon dioxide là một thách thức một sự thay thế là hydrogen sản xuất từ proton mặc dù sử dụng nước như là nguồn gốc của các điện tử như là các nhà máy ấy, thì đã phải ờ, làm chủ quá trình ờ, oxy hóa điện tử đa điện tử của hai phân tử nước và oxy phân tử một số người dự kiến làm việc tại nhà máy nhiên liệu năng lượng mặt trời tại các khu đô thị ven biển vào năm 2050 tách nước biển cung cấp hydro để được chạy qua các nhà máy để chế tạo nhiên liệu lân cận và à, nước tinh khiết để được sản xuất sẽ đi trực tiếp vào hệ thống nước đô thị. Công nghệ sản xuất hydrogen ấy là một trong những khu vực quan trọng của nghiên cứu hóa học năng lượng mặt trời từ năm 1970 ngoài điện ờ, phân nghiên cứu bởi các ờ, tế bào quang điện của tế bào hóa nhiệt quy trình nhiệt hóa thì cũng được khám phá nhưng một cách như sử dụng để tập trung phân tách nước thành oxy và hydro ở độ cao ở nhiệt độ cao 2.300 đến 2.600 độ C một cách thu nhận khác để sử dụng nhiệt từ các bộ tập trung năng lượng mặt trời để xe lái tái tạo hơi khí tự nhiên do có làm ảnh hưởng đến sản lượng hydro với phương pháp tái tạo thông thường chu kỳ nhiệt hóa đặc trưng bởi sự phân hủy và tái sinh chất phản ứng của trình bày từ một con đường khác để sản xuất hydro quá trình Zurich à, được phát triển tại viện khoa học German và sử dụng trò năng lượng của mặt trời 1 MW để phân hủy oxit kẽm ZNO ở nhiệt độ trên 1200 độ C. Phản ứng này ban đầu là tính kẽm tinh khiết sau đó có thể phản ứng thành à, nước để sản xuất với hydro công nghệ Sunshine to Petro S2P của Sandia sử dụng nhiệt độ cao tạo thành tập trung ánh sáng mặt trời vào một trúc xúc tác Zigrona tepid để phá vỡ dioxide carbon mong khí quyển thành oxy và carbon monoxide CO khí carbon monoxide ấy thì à, có thể sử dụng để tổng hợp các nhiên liệu thông thường chẳng hạn như là methanol, xăng hoặc là nhiên liệu phản lực. Một thiết bị quang điện hóa là một loại pin trong đó có tế bào mới là hoặc tương đương tạo ra sản phẩm hóa học trung gian giàu năng lượng thì có thể trực chiếu sáng và những sản phẩm hóa học trung gian giàu năng lượng thì có khả năng lưu trữ được và sau đó là phản ứng điện cực để tạo ra một điện thế. Tế bào khoa học và Frederick Thorini là một thí dụ của công nghệ này tế bào khóa điện này hay là các PSC bao gồm các chất bán dẫn thường là statium và dioxide hoặc là các titan nếp có liên quan đến cái điện phân trong khi à, bán chất dẫn trong một thế được à, phát triển có loại tế bào điện hóa và tế bào điện quang chuyển đổi thành ánh sáng điện hoặc là các tế bào quang sử dụng ánh sáng để điều khiển các à, phản ứng hóa học như là phản ứng điện phân một trong những ờ, kết hợp nhiên liệu quang hóa đã được đề xuất, quá trình ờ, Stanford PEP e thì cũng đã được sử dụng năng lượng mặt trời để tăng nhiệt một số loại nhiệt khoảng 800 độ C để tăng tốc độ sản xuất để giảm lực điện để giải oxy2 CO2 trong quá trình giành carbon hoặc là carbon monoxide đấy. Sau đó chúng có thể được sử dụng thành để sản xuất nhiên liệu và nhiệt dư cũng có thể sử dụng được và tiếp theo chúng ta nói đến xe năng lượng mặt trời phát triển một chiếc xe sử dụng năng lượng mặt trời đã được một kỹ sư tiêu kỹ thuật từ năm 1980 thách thức mặt trời thế giới là một trong những cuộc đua xe năng lượng và định hướng định kỳ 6 tháng nơi mà các đội từ các trường đại học ấy và doanh nghiệp đua trên chặng đường 3.021 km và qua một số trung tâm của nước Úc từ Dangrid Andis từ năm 1987 khi nó được thành lập tốc độ trung bình của người chiến thắng là 67 km h và vào năm 2007 tốc độ người chiến thắng đã cải thiện lên đến 90,87 km h Thách thức mặt trời Bắc Mỹ và thách thức mặt trời Nam Phi là một trong những cuộc thi phản ánh sự quan tâm của quốc tế về kỹ thuật và phát triển xe năng lượng mặt trời. Một số xe sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời phụ trợ chẳng hạn như là điều hòa cho không khí, giữ cho nội thất mát mẻ, do đó để giảm nhiên liệu. Năm 1975, thì thuyền năng lượng mặt trời đã được thiết kế đầu tiên được xây dựng ở Anh. Năm 1995 thì tàu thuyền chở khách kết hợp với các tấm pin PV bắt đầu xuất hiện và được sử dụng rộng rãi. Năm 1996 là Kenichi Hori đã thực quyền năng lượng vượt biển mặt trời đầu tiên qua Thái Bình Dương và chiếc bè Sun Sun 21 được thực chuyến vượt biển năng lượng mặt trời đầu tiên qua Đại Tây Dương trong mùa đông 2006-2007. Kết kế hoạch đi vòng quanh thế giới trong năm 2010. Năm 1974 thì các máy bay không người lái Astrofly Sunshine đã được thực hiện chuyến bay năng lượng mặt trời đầu tiên ngày 29 tháng 4 năm 1979, Solarizer thì đã thực hiện một chuyến bay đầu tiên bằng năng lượng mặt trời được kiểm soát bằng máy bay mang theo con người đạt độ cao 40 feet tức là 12 mét. Năm 1980 thì Solar Peregrine đã thực hiện các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên sử dụng pin quang điện và điều này đã được nhanh chóng sau đó bởi SolarJet LNG vượt qua eo biển Anh trong tháng 7 năm 1981. Năm 1990 là Eric Scott Raymond trong 21 bước nhảy đã bay từ California đến Bắc California bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời, sau đó quay trở lại bằng phương tiện không người lái UAV và Passenger 1997 và các thiết kế tiếp theo mà đỉnh cao của Helios đã đập độ cao cho một máy bay là bằng tên lửa tại 29.524m năm 2001 và các zipper thì phát triển bởi BAE Syrian là thứ mới nhất trong máy bay năng lượng mặt trời phá kỷ lục thực hiện chuyến bay 54 giờ trong năm 2007 và chuyến bay kéo dài hàng tháng được hình dung vào năm 2010 một bóng bay năng lượng mặt trời là một quả bóng màu đen được làm đẩy không khí thông thường khi ánh sáng mặt trời lan tỏa trong đỉnh khí cầu thì bên trong được à, làm nóng và giãn nở gây được nổi lên giống như bong bóng khí nóng thì được à, làm nóng nhân tạo một số bóng bay năng lượng mặt trời là đủ cho một chuyến bay của con người nhưng mà việc sử dụng thường bị hạn chế vào thị trường đồ chơi do tỷ lệ diện tích bề mặt tải trọng tương đối cao và các buồng năng lượng mặt trời thì thường hình thức sử dụng động cơ đẩy và các vũ trụ phong trào gương màng để lớn để được khai thác ờ, bức xạ mặt trời giống như tên lửa cánh buồm năng lượng mặt trời thì không cần nhiên liệu mặc dù lực đẩy nhỏ so với tên lửa nhưng nó vẫn tiếp tục miễn là mặt trời chiếu vào cánh buồm triển khai và trong chân công tốc độ không gian đáng kể cuối cùng có thể được đạt được khi cầu độ cao lớn HAA là một phương tiện vận tải nhẹ hơn không khí, không người lái và thời gian dài, sử dụng khí helium để nâng. Và tế bào năng lượng mặt trời lớp mỏng làm động cực. Thì Cục Phòng chống tên lửa Bộ Quốc phòng Mỹ đã kết hợp đã đồng ý với Lockheed Martin để xây dựng một cái hệ thống tăng cường hệ thống phòng lửa tên lửa đạn đạo BMDS thì các cái cầu có thể một số lợi thế cho chuyến bay năng lượng mặt trời thì chúng không yêu cầu động lực để duy trì độ cao và vỏ của khí này phơi bày một cái khu vực rộng lớn cho mặt trời. Tiếp theo là chúng ta đã cùng nói đến năng lượng mặt phương pháp lưu trữ. Năng lượng mặt trời vào ban đêm và lưu trữ năng lượng là một vấn đề quan trọng là một hệ thống vì các hệ thống năng lượng hiện đại thường giả định sẵn có liên quan đến liên tục của năng lượng. Hệ thống nhiệt khối này có thể lưu giữ năng lượng mặt trời ở dưới dạng nhiệt độ trong hữu nước hữu ích mỗi những ngày vượt mùa thời à, hệ thống lưu trữ ờ, nhiệt thường là sử dụng ờ, vật liệu sẵn với ờ, năng lượng đặc trưng cao nhất như nước và đá hệ thống thiết kế để có 3 thấp nhu có thể hạ thấp nhu cầu cao điểm hoặc thay đổi thời gian sử dụng vào các giờ ngoài cao điểm và giảm các yêu cầu sưởi ấm và làm mát tổng thể các yêu cầu thay đổi pha như là parin, muối grauber và một trong những ờ, phương tiện lưu trữ khác những vật này rẻ tiền và sẵn có để có thể cung cấp cho các nhà hữu ích khoảng 64 độ C ngôi nhà Dover tại Dover Massachusetts là ngôi nhà đầu tiên sử dụng trong hệ thống sưởi ấm muối Robert vào năm 1948 năng lượng mặt trời có thể lưu trữ ở nhiệt độ cao bằng cách sử dụng muối nóng chảy Muối là một phương tiện lưu trữ hiệu quả bởi vì chúng có chi phí thấp và có nhiệt độ dùng riêng và có thể cung cấp nhiệt độ tương thích đối với hệ thống thông thường. Solarju là sử dụng phương pháp lăng lưu trữ năng lượng ban ngày cho phép lưu trữ 1,44 TG trong bể chứa 68 mét khối của nó với một hiệu quả lưu trữ hàng năm có thể đạt tới 99% các hệ thống PV thì không nối với đường truyền thống không lưới có truyền thống mà pin sạc ừ, sử dụng pin sạc được để có thể lưu trữ dư thừa với các hệ thống điện nối lưới thì đều dư thừa có thể gửi đến à, lưới truyền tải thông qua điện lưới tiêu chuẩn có thể sử dụng được đáp ứng thiếu hụt trong các chương trình đo đếm à, trong mạng thì cho các hộ gia đình để đến một cái sử dụng bất kỳ một cái tín hiệu điện nào cho lưới điện và điều này thường được xử lý bằng một cách hợp pháp bằng cách lăn trở lại đồng hồ đếm điện bất cứ khi nào trong ngôi nhà sản xuất điện nhiều hơn với điện tiêu thụ nếu như sử dụng điện lưới là dưới số 0 thì công ty điện X được yêu cầu phải trả thêm cho tỷ lệ tương đương mà họ tính phí cho người dùng. Phương pháp tiếp cận khác, pháp lý khác liên quan đến sử dụng hai đồng hồ đếm điện và đo đếm tiêu thụ và được với điện sản xuất Điều này ít phổ biến do chi phí lắp đặt tăng lên của đồng hồ thứ hai. Thủy điện tích năng lưu trữ năng lượng trong các hình thức nước bơm năng lượng có sẵn từ một hồ chứa có độ cao thấp lên độ cao hơn, độ cao cao hơn và năng lượng ờ, ít bị bị thu hồi bởi vì nhiều cấu tạo bằng cách xả nước thông qua một cái hệ thống phát điện thủy điện. Phát triển và đầu tiếp theo là chúng tôi cũng phải nói đến phát triển về triển khai kinh tế bắt đầu với việc tăng sử dụng than đi kèm với đi kèm với cách mạng công nghiệp và tiêu thụ năng lượng đã dần chuyển đổi từ gỗ và sinh khối về nhiên liệu hóa thạch sự phát triển sớm của các công nghệ năng lượng mặt trời bắt đầu từ năm 1860 được thúc đẩy bởi một kỳ vọng than sẽ sớm được trở nên khan hiếm. Tuy nhiên các à, phát triển công nghệ năng lượng mặt trời trì trệ trong năm đầu thế kỷ 20 đôi khi có sự dẫn dắt sự sẵn ngày càng tăng tính kinh tế và sự tiện dụng của than và dầu mỏ đó lệnh cấm dầu năm 19 lệnh cấm vận dầu năm 1973 và cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1979 đã gây ra sự tổ chức lại chính sách năng lượng trên toàn thế giới và mang lại sự chú ý mới để phát triển công nghệ năng lượng mặt trời và chiến lược triển khai và tập trung vào các chương trình khuyến khích chẳng như chương trình sử dụng điện năng ở Mỹ này và chương trình Sunshine tại Nhật Bản một trong những ờ, nỗ lực khác bao gồm là việc hình thành các cơ sở nghiên cứu ở Mỹ Seri, Narel, Nhật Bản thì có Nedo, Đức thì có hệ thống viện các hệ thống năng lượng mặt trời Robro XA e. Máy nước nóng năng mặt, mặt trời đầu tiên được xuất hiện tại Mỹ vào năm 1890 và các hệ thống này được tăng cường sử dụng cho đến những năm 1920 nhưng mà đã dần bị thay thế bằng nhiên liệu sưởi ấm rẻ hơn và đáng tin cậy hơn. Như với quang điện thì nước nóng năng mặt trời thì ờ, thu hút sự chú ý gia tăng như một cái kết quả của các cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào năm 1970 nhưng mà lãi suất giảm xuống trong những năm 1980 do xá răng dầu giảm phát triển trong những lĩnh vực nước nóng năng lượng mặt trời tiến đến đều đặn trong suốt những năm 1990 và tỷ lệ tăng trưởng trung bình là 20% mỗi năm kể từ năm 1999. Mặc dù thường bị đánh giá thấp, đun nước nóng và làm mát năng lượng mặt trời đến nay là công nghệ năng lượng mặt trời được triển khai rộng rãi với công suất ước tính là 154 GW trong năm 2007. Và ngày nay, so với tiến bộ công nghệ chế tạo module quang điện và tấm năng lượng mặt trời để có thể sử dụng chất lượng tốt đã được xem khá sản xuất khá nhiều hiệu suất cao phục vụ đa dạng cho nhu cầu sinh hoạt của con người và tấm năng lượng mặt trời đa dạng về điện năng 12 đến 24V công suất xu hướng năng lượng mặt trời đang ngày càng rõ rệt và đó sẽ là xu thế của thời đại mới chúng ta cùng nói đến điện mặt trời ở Việt Nam chúng ta như thế nào và tại Việt Nam theo EVN tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2019 thì đã có 70 47 dự án năng lượng mặt trời với tổng công suất lắp đặt là 2.300 MW được nối vào điện lưới quốc gia. Năm 2019 thì hiện có 8 nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời và đang xây dựng tại Việt Nam. Tổ chức tiêu chuẩn thế giới SO thì đã được uh, thành lập ở một số tiêu chuẩn liên quan đến cái thiết bị năng lượng mặt trời ví dụ tiêu chuẩn ISO 9050 liên quan đến kính xây và trong khi đó ISO 10217 liên quan đến các vật liệu đã được sử dụng trong các nhà máy nước nóng năng lượng mặt trời đó quý vị và các bạn đã được theo dõi về năng lượng mặt trời hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tuần sau về Proxima Centauri hẹn gặp lại quý vị và các bạn lúc 5 giờ chiều thứ bảy tuần sau các bạn nhé đón xem